tài sản nhà nước, xảy ra nhiều vụ án, vụ việc trên địa bàn thành phố, nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, nhiều cán bộ, đảng viên trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở, ngành, bị xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản, ngân sách của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Xây dựng và Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015-2020. Khiển trách ông Võ Văn Hoan, thành ủy viên, ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh